channel của mình và mình là Hồng Linh đây Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi cùng mình đi học và xem xem một ngày đi học của một du học sinh Mỹ thì sẽ như thế nào nhé Ok, let's go Buổi sáng thì mình thường không ăn sáng và thay vào đó thì mình sẽ uống protein shake. Mình đang sử dụng sản phẩm của Herbalife và mỗi buổi sáng thì mình sẽ trộn hai thìa Herbalife cùng với 250ml sữa hạt. Mọi người ạ, thời tiết hôm nay ở ngoài đang là âm 8 đến âm 11 độ. Trời ơi, đúng cái hôm mà mình quay video thì nó lại kiểu siêu lạnh ấy. Còn mấy hôm trước thì nó có lạnh nhưng mà kiểu không lạnh đến cái mức đấy và xin giới thiệu với mọi người em bé của mình scooter scooter mình đi học bằng scooter đúng vậy nếu như mà mình đi bộ đi học thì mình sẽ mất khoảng tầm 10 đến 15 phút còn nếu như mình đi em leo scooter của mình thì sẽ chỉ mất 3 phút thôi bây giờ thì mình sẽ đi học đây mọi người đi cùng mình nha Bảy củ Trời ơi chưa ra khỏi ngoài nữa Tại ơi à, bây giờ mình sẽ đi học Đầu tiên thì bật nút ở ôn gì Sau đó thì ấn à, nút xanh và đi nhưng mà <laughs> không biết là sẽ coi cho mọi người như thế nào nữa Ok Ôi thôi thì mình cũng còn thời gian nên mình dắt xe và nói chuyện với mọi người một lúc nha đây là thời tiết hôm nay của bên mình này Đây là đo mình ở Trời thì nắng đấy Đây này Nhưng mà các bạn biết không Thời tiết bên này đang âm 11 độ đấy Trời ơi <laughs> Nhìn Không biết mọi người nhìn được không Nhưng mà mình đang thở ra khói Và vì nó chiều là, là Đây là khung cảnh xung quanh mình Mùa đông đây mới là mùa đông này còn mùa đông của Việt Nam là cây vẫn xanh nha mọi người đây là đường đi học mỗi sáng của mình bên này bởi vì đây là mùa đông ấy tuyết vẫn còn đọng lại nè mùa đông năm nay không tuyết các bạn ạ năm ngoái tầm này mình là kiểu bão tuyết mình được nghỉ học luôn á hôm nay kiểu khá là ít tuyết và đây là khung cảnh đi học của mình mỗi buổi sáng còn giờ thì mình đi scooter thật đây bình thường là mình sẽ đi một mạch đến trường nhưng mà bởi vì mình muốn cho mọi người xem toàn cảnh của trường mình như thế nào thì bây giờ mình sẽ đi bộ một đoạn <laughs> ở phía xa kia thì sẽ là trường của mình là main building là cái nơi mà học chính còn bên này ở đằng xa xa kia thì là St. John là dom của con trai và cũng có một vài lớp học ở đấy thì bây giờ mình sẽ phải đi đến main building bởi vì mình có tiết đầu ở đó bước đầu của mình là học không phải học mà là mình phải làm yearbooks cho cuối năm trai là đo con trai còn ở hầm sẽ là lớp mấy chỗ quay lại với một cái Đây, đi lên là đo con trai rồi đi xuống dưới là lớp học của mình It's like someone clipped my wings Now I'm falling And I can't see the ground Can we stop this gravity? bây giờ thì mình đang uh, đi đến chỗ advisory của mình à, kiểu thời gian mà mọi người ngồi với nhau sau đấy thì kiểu nói chuyện ấy bây giờ là 10 giờ rồi và mình sẽ lấy mấy cái hạt này để mình ăn I feel rồi bọn mình kiểu có một cái thời gian là office hours thì kiểu mình sẽ đi gặp giáo viên và hỏi bài thì mình vừa nói chuyện với cô bio xong tại vì mình kém bio nên mình phải học bây giờ mình đang viết một cái gọi là claim evidence và reasoning cho ocean acidification mệt mỏi bây giờ mình là học lớp acting film học như trời nên mình sẽ ngồi làm not gonna so yeah đậu và salad Mẹ theo phần Đang giảm cân, hiểu không? Đây là ức gà nhưng mà kiểu nó khá là mỏng ấy anh nhớ anh nhìn anh nhớ anh nhìn này thì vẫy tay cái gì đây là một cặp đôi với con người mỹ giàu bị sầy ăn sầy rồi chứ nhiêu đúng không cái này do mấy ông bác ông giàu trong ngày của mình và bây giờ là tiết study hall là mình sẽ phải ngồi tự ngồi học tức là một cái tiết free xong mình sẽ ngồi làm học và ngày mai thì mình có một cái quest quest là sự, sự kết hợp giữa test và quiz uh, của môn bio là môn sinh học ấy và mình ừ, đã phải ngồi I was young and I'm old, still care for the void. Hello các bạn. <laughs> Đây là môn cuối của mình Và môn này siêu dễ kiểu học toán ấy Nhưng mà mình toàn kiểu làm bài tập trong lớp <laughs> Tại vì nó dễ quá <laughs> and my Hey Tim, you wanna say hi to my vlog? Are you sure? <laughs> my brother is a YouTuber too. Of course.